Alo, xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh youtube của mình anh em nhé Và hôm nay mình lại tiếp tục chơi trải nghiệm và kiếm tiền với anh em chơi một game có tên là 68 viên bài đây anh em ạ em nào muốn chơi, muốn trải nghiệm cũng như là muốn kiếm tiền ấy Anh em có thể nhấn ngay vào phần mô tả video của mình hoặc dưới phần comment đầu tiên mà mình đã ghim ở phần bình luận anh em nhé Anh em có thể chơi trải nghiệm và kiếm tiền rất là nhiều game ở trên này từ tài xỉu này, sóc đĩa rồi bầu cua hay là baccarat và rất là nhiều trò khác để em có thể chơi trải nghiệm và kiếm tiền anh em nhé Rồi ok, với số vốn mình hiện đang có là 10 triệu anh em có thể quan sát thấy này. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi và và chơi trải nghiệm và kiếm tiền với anh em trên con game có tên là Tài xỉu anh em nhé. Trong cái con game này ấy, mình thích nhất là tài xỉu với sóc đĩa anh em ạ. Nên là mình rất hay chơi tài xỉu anh em nhé. Anh em nào mà thích chơi tài xỉu anh em có thể tham khảo nhá. Ok. Rồi bây giờ quả đầu tiên mình sẽ đánh à, là một triệu rưỡi em nhá. Với lại về ba tài đúng không? Mình sẽ tiếp tục theo tài tiếp này anh em ạ. À một triệu rưỡi em ơi. Rồi Thì hôm nay mình sẽ đánh đều tay nhá Từ 1 triệu cho đến 1 triệu rưỡi em ạ Đó Mỗi tơn nếu mà mất tiền thì mình có thể gấp đôi gấp thép lên Đó nếu Còn nếu mà không ý, thì mình cứ đánh theo 1 triệu thôi anh em ạ Đều đều tay thôi anh em ạ Đó về 2, 3, 4 em ơi À về xỉu anh em ạ Ván đầu hơi đen một chút em ơi Rồi mất ngay cho anh em 1 triệu rưỡi kìa Mình soi cầu xem nào anh em nhá Rồi ván này mình sẽ lại tiếp tục đánh tài em nhá Mình sẽ gấp thêm lên này Vừa lại đánh một triệu rưỡi đúng không Bây giờ mình sẽ đánh 3 triệu anh em nhá Rồi cùng chờ đợi xem về gì em nhá 3, 4, 6 anh em ạ à. Đó về tài luôn Hút luôn cho anh em 3 triệu này Em thấy không Đó là mình lãi là một củ ba này anh em ạ à. ăn luôn cho anh em một củ ba rồi vừa lại mình có số 40 triệu luôn, Cố gắng này chốt lãi chốt lời cho anh em là một cho đến 2 triệu Là ngon rồi đúng không anh em Ok ván này à, mình sẽ tiếp tục đánh tài nhưng mình đánh 500 thôi anh em nhá và chia sẻ với anh em ý là hiện tại game này đang có rất nhiều các chương trình ưu đãi và khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn luôn em nhá khi em làm 100 nghìn sẽ tặng ngay 50 nghìn à, về 113 về xỉu anh em ạ đấy quay trở lại này anh em làm 100 nghìn sẽ tặng ngay 50 nghìn cũng như là nạp 300 nghìn sẽ tặng ngay 100 nghìn em luôn nhá đó cực kỳ ngon cực kỳ hấp dẫn luôn em ạ ok mình xem ván này nha ván này mình sẽ tạm thời uh, dừng em nhá và chia sẻ với anh em ấy là game không bắt chúng ta ván nào phải đánh cho anh em nhá đó ván nào mà anh em thấy mình uh, khó thắng hoặc là 50 50 thì em không đánh cho mình ha chơi gì biết điểm dừng đúng không anh em rồi cùng chờ lại xem về gì anh em nhá nếu mình đánh mình sẽ đánh tài anh em ạ một hai ba về xỉu đi anh em ơi đó không đánh là đúng không rồi về hai xỉu à rồi mình sẽ tiếp tục tiêu xỉu theo xỉu nhá vừa nãy mình đánh 500 luôn mình sẽ gấp đôi lên một triệu này anh em ạ đó đánh cho anh em một triệu chia sẻ nữa với anh em ấy là game này trả thưởng hoa hồng cực kỳ cao đấy anh em ạ khi mà trả thưởng lên hoa hồng lên tới là 1.5 anh em nhá đó bình thường anh em nào chơi nhiều game như tương tự như thế này ấy như uh, ờ, Tewin, win rồi fun hay là CF68, Sivan68, E133 anh em ạ đó xỉu ăn luôn cho anh em một triệu kìa đó anh em thấy không đó ngon lành cành đào luôn quay trở lại này là anh em chơi những game như Cafang, Tewin, Nightwin, Sifan tám hay là Sif tám ấy thì bình thường trả là bình thường trả thưởng hoa bao nhiêu ạ? Là 0.6 đúng không ạ? Hoặc là cao nhất là 0.9 nhưng ờ, mình nhắc lại nhé là game này ấy, trả thưởng lên tới là 1.5 thôi anh em nhá. Đó. Lên ý, nếu mà anh em nào mà có nhu cầu mong muốn ờ, làm đại lý thì em có thể ưu tiên tham khảo game này ha. Rồi 122. hồi về xỉu anh em ơi mật luôn cho em một triệu rưỡi kìa ok rồi ván này thì mình cũng tiếp tục lại Chờ. ván này mình sẽ đánh à, xỉu anh em nhá một củ anh em ơi rồi ván này mà thắng nữa thì à, chốt lãi chốt lời cho anh em luôn nha đấy cố gắng ăn cho anh em một hai triệu rồi là ui ngon luôn anh em ơi vừa lại vốn 10 triệu đúng không ăn cho anh em hai triệu hai với em ạ đó Ok, mình sẽ ra chia sẻ cho anh em những mục khác nha. Như vậy chốt lãi chốt lời cho anh em là 2 triệu 2 rồi, ngon lành cành đào cũng luôn. Rồi anh em nào mà muốn làm tiền như vừa nãy mình chia sẻ có chương trình ưu đãi là 100 nghìn như là 300 nghìn đấy. Anh em nhấn góc nhấn là tiền góc bên phải dưới dưới cùng này. Đó, nếu anh em làm tiền trực tuyến thì à, mình làm chỉ 10 nghìn thôi em ạ. Anh anh em có thể làm qua ví điện tử Momo, Zalo Pay rồi Viettel Pay này. Đó. Ngoài ra anh em có thể làm qua thẻ cào của những ngân hàng nha rồi trả thưởng hoa hồng 1.5 à, thì em nhấn vào mục đại lý đây đó kế tiếp nữa rút tiền thì anh em nhấn rút tiền góc giữa màn hình này trước khi rút tiền anh em sẽ tiến hành thêm thông tin tài khoản ngân hàng cho mình nhá mình rút chiêu này chỉ là 100.000 thôi rồi thì cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm trên uh, quan tâm đến kênh của mình thì hẹn lại tất cả anh em trong những video tiếp theo của mình trên kênh nhá